chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi tiếp tục giới thiệu đến cho anh em làm tay cái những cái bộ hột tài xỉu để cho anh em à, ra sòng sới em ra đấu trường lớn hay là các sân chơi giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng khi mà anh em sử dụng những bộ hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi thì uh, giới thiệu với anh em ba bộ hột tài xỉu này nó có tên là bộ hột tài xỉu vip Đấy, cơ sở chúng tôi vừa mới cho ra mắt trong dịp Tết thì ờ, như anh em mà tham khảo những video trước đó thì anh em cũng biết về cái bộ hồn tài xỉu VIP này rồi thì cái bộ hồn tài xỉu VIP này khi mà anh em lắc chưa có cách lắc của bên cơ sở bên tôi thì ờ, cái tỷ lệ của cái bộ hồn này nó sẽ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu cho anh em và khi mà anh em ờ, mua và sở hữu cái bộ hột này thì khi mà nhận được hàng thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để cho anh em lắc được giữ tài giữ xỉu lắc cái bộ hồn và đi theo ý muốn của anh em đấy thì à, anh em mà có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những bộ hồn tài xỉu vip này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình còn anh em nào muốn test trực tiếp thì anh em có thể lên trực tiếp cơ sở cơ sở tôi ở bến xe miền tây anh em lên đến nơi alo tôi tôi đón anh em và sẽ chia sẻ cho anh em những cách lắc của cái bộ hột tài xỉu vip này thì ờ, cái bộ hột này thì ờ, tôi đảm bảo bao cho anh em luôn là không tăng không tích anh em nhé bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột này để cho anh em cảm nhận xỉu 112 đúng không ạ lên tài 554 đúng không anh em lại xuống xỉu 125 đó đúng không anh em tỷ lệ đi đều của bộ hột thì anh em cũng thấy đó lên tài xuống xỉu bộ hột đi cực kỳ là đều Đấy, thì à, chén này nó ở tài này thì tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em một vài chén anh em nhé 446 tiếp tục tài giữ tài 2 4 5 vẫn là tài 3 3 5 đó đúng không ạ xuống xỉu này thì tôi giữ luôn xỉu cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé Đó, vẫn tiếp tục 114 đúng không anh em 112 quá kinh khủng 125 vẫn là xỉu đúng không ạ 136 đúng không anh em một chén cuối cùng này Đó, thì chén này lên tài đúng không ạ đấy thì vừa rồi test cho anh em xem thứ nhất là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ hột tài xỉu vip này thứ hai là giữ tài và giữ xỉu của cái bộ hột này đấy thì anh em mà có muốn sở hữu cho mình cái bộ hột ưng ý và nó hỗ trợ cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng khi mà anh em ra sòng sới anh em đi chơi ở ngoài những đấu trường lớn hay là những cái sân chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp và biết thêm thông tin về cái bộ hột tài xỉu VIP này anh em làm ở xa thì à, tôi sẽ gửi xe khách gửi bưu điện về tận nơi cho anh em đó, khi nhận được hàng anh em thanh toán Đấy, khi nhận được hột xong thì cơ sở chúng tôi sẽ gửi video hoặc gọi video trực tiếp để hướng dẫn cho anh em có thể lắc được cái bộ hột tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em Đấy, thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi may mắn